anh ờ, tài nghĩa cho em ờ, xin vài lời chia sẻ với anh tài vâng thì uh, trong cái quá trình mà anh em làm việc với nhau thì uh, theo em được biết thì anh tài cũng có đi uh, tham khảo một vài đơn vị máy đúng không ạ đúng rồi dạ vâng thì em muốn hỏi anh một chút là là, là cái lý do gì mà để anh chọn cái dòng sản phẩm bên em là không thì uh, đã nghiên cứu về cái dòng máy của ta rồi mình dạ tại dòng máy mình thấy ờ, dạ, vâng. dạ vâng dạ vâng về cái ờ, hình thức cũng như là cái chất lượng sau khi kích hoạt đánh nắp xong rồi làm đâu tùy từ máy là chỉ định là ok dạ vâng, dạ vâng. thì ờ, anh tài có biết biết thương hiệu của công ty em là thông qua cái kênh gì trên dạ. mạng hay là qua người giới thiệu hay là à, cái này là phải mình tìm hiểu qua mạng à anh tìm hiểu qua mạng vâng chúc cho anh là một cái dàn máy này về sẽ sớm hồi vốn và công việc sẽ nhiều hơn và sau này thì nếu mà ai có nhu cầu về máy móc thì có thể giới thiệu cho bên em và chúc cho anh là công việc thuận lợi và sớm phát triển nữa dạ vâng thì anh em nếu mà có nhu cầu mà làm cửa nhôm tốt thì có thể đến ờ, với anh Tài ở Gò Vấp tôi xin cảm ơn anh em Vâng, ờ, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành ống kính. Ngày hôm nay thì ờ, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phát Tư Việt Nam ờ, bàn giao một dây chuyền sản xuất cửa nhôm gồm có 4 máy cho anh Tại ở Trần Ba Giao, phường 5, quận Gò Vấp và thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay sau đây thì anh em sẽ đi cùng tôi vào xưởng tải để tham quan cái dàn máy chúng tôi đã bàn giao cho anh Tài trong buổi sáng nay. Giới thiệu với anh em đây là con máy cắt nhôm hai đầu S99 sử dụng hệ thống công nghệ mới nhất của năm 2020 thì à, với à, con máy cắt nhôm hai đầu f 99 này thì được sử dụng công suất motor là 3 kW một đầu máy hai đầu là 6 kW và sử dụng hệ thống motor là motor vuông đấy hệ thống đẩy lưỡi à, đưa motor và lưỡi ra ngoài hệ thống dây vuông dây mang cá và có hệ thống phun dầu trực tiếp lên dây đấy và anh em có thể nhìn thấy hệ thống khung bệ của máy thì toàn bộ được sử dụng bằng thép hộp nguyên không bị tôn thép như các cái dòng bình thường rất là đầy rất chắc chắn đấy máy có trọng lượng nặng tầm khoảng một tầm ba cho một tấn tư và con này thì nó quay được ba góc cắt 45 90 và 135 độ sử dụng hệ thống lưỡi cắt là lưỡi 450 lưỡi Wage công nghệ của Nhật và chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em trong vòng là 6 tháng cắt ba via và không chính xác về góc đấy thì à, đối với cái con máy F99 này được sử dụng hệ thống à, sơn là sơn màu xanh ngọc lục bản đó là màu sơn độc quyền của công ty Factor Việt Nam chúng tôi và được sơn là sơn tĩnh điện từ hệ thống ờ, ngoài của máy cũng như là hệ thống trong gầm bệ của máy đảm bảo anh em dùng với lâu về dài sẽ không bị bong chóc sơn Đấy. <clears throat> anh em có thể nhìn thấy là hệ thống trục của máy thì được ờ, lên xuống theo phương thẳng đứng thứ nhất là tiết kiệm diện tích thứ hai là sẽ bảo vệ cho anh em khi anh em sử dụng là không bị cái đài C nó bắn vào mạnh đấy hệ thống bít tông của máy ở đây thì anh em có thể nhìn thấy là đầu một thì chúng tôi gồm có một bít tông kẹp nhôm giữ nhôm rất là to và đầu hai sử dụng là hai piston hệ thống máng trơn DC cả hai đầu đầu thiết kế theo hệ thống máng trơn c khi anh em cắt là cái c nhôm tự động tụt xuống dưới tránh tình trạng là lưỡi thu vào bị à, hút c hoặc là kéo theo nhôm làm hỏng lưỡi hoặc là hỏng cái mặt cắt này của máy này và anh em chú ý đặc biệt thêm một cái điều nữa tức là cái đường lưỡi đưa ra nó rất là nhỏ để mà những cái nhà bên nhà máy nó thiết kế được cái đường lưỡi này thì nó yêu cầu cái độ chính xác của CNC nó rất là cao đấy thì anh em khi anh em đi xem máy thì anh em có thể để ý những cái chi tiết nhỏ của máy như này <clears throat> và sau đây thì à, anh em có thể nhìn thấy là cái hệ thống bảng điều khiển toàn bộ hệ thống bảng điều khiển của máy được tích hợp bằng tiếng việt đấy, rất dễ dàng cho anh em khi em sử dụng và tất cả những cái hệ thống núm bọc cao su này đều được bọc cao su tránh bị à, những cái mạt nhung nó văng vào nó sẽ bị chập cháy hoặc là bị hỏng bị kẹt cái cái cái, cái nút này cho anh em thì à, sau đây thì tôi sẽ khởi động qua về máy để cho anh em à, có thể là biết rõ hơn về cái dòng máy cách hai là web 99 này hiện tại là máy hai đầu đang ở góc 90 độ thì tôi sẽ chật góc sang là 45 độ úp vào và một đầu là góc 135 độ Đây. Mượn anh Tài một chút nhôm nhé Anh em có thể thấy dòng máy số 2 là tích hợp cái chốt ăn hơi Khi em di chuyển dòng máy chúng ta chỉ cần ấn ờ, cho ăn hơi thôi Nó sẽ rất là thuận tiện Và anh em nhìn thấy là tôi di chuyển cái đầu máy nó rất là nhẹ thôi Không cần phải ờ, vất vả sẽ à, sử dụng ấn cách đầu máy nhất cho anh em xem nó à, hệ thống cách như là động cơ motor sẽ à, khởi động và tiếng kêu của motor anh em có thể nhìn thấy cái đường đĩa cắt khi em cắt xong rất là phẳng mịn và không có sự bao viêm thứ hai ờ, của cái làm máy cắt nhôm ờ, hai đầu này thực ra là con máy phay ở đố thêm cao nhanh ở đây thì ờ, kỹ thuật chúng tôi đã căn chỉnh hai loại dao cho anh tài khi anh tài dùng tức là khi chúng ta thao tác thay dao thì cũng ờ, rất là nhanh thôi ở đây thì toàn bộ hệ thống ờ, mà điều khiển của máy được tích hợp tiếng việt hết này hệ thống này hệ thống khóa cũ này hệ thống này hệ thống tăng nhanh này khi anh em nhấn nút là cũng chốt bởi dưới lên và chúng ta tháo cái ngàm này ra và thay một con dao khác vào đấy rất là đơn giản và nhanh thôi đút vào quá trình thay dao của chúng ta chỉ mất tầm khoảng 3 đến 5 giây và chúng ta thế thay dao xong vì cái dòng máy phi đầu đũa thay dao nhanh này tiếp theo trong hệ thống dàn máy là chúng ta cần một con ờ, một dọc một con dao thì đây em có thể nhìn thấy là cái con đột dập này 11 dao nó là hàng nhập khẩu toàn bộ hệ thống dao cũng như là hệ thống chảy cuối của máy được tôi luyện rất là già và anh em dùng thì nó sẽ sắc hơn và nó không bị khi anh em dập nó sẽ không bị lôi nhôm hoặc là móp nhôm đối với những cái dòng hàng trong nước thì à, cái hệ thống thép của nó tôi không được già cho anh em sử dụng một thời gian nó sẽ bị cùn dao và dập nó sẽ bị lôi nhôm và móc nhôm đấy còn những con dao này thì chúng tôi là toàn bộ sử dụng bằng vít anh em có thể tháo ra nó đơn giản hơn và thay thế nó rất, rất là dễ so với những cái dòng hàng trong nước là sẽ bị hàng chết luôn đấy và đây là có hai cái cục ờ, giảm thanh của máy này <clears throat> tiếp theo nữa thì anh em có thể nhìn thấy hệ thống cốc lọc khí trước khi ờ, khí được đưa vào bầu hơi để chúng ta dùng để dọc thì đã qua một cái hệ thống cốc lọc khí lọc cho khí nó sạch hơn và khi vào cái bầu hơi nó sẽ không làm cái bầu hơi bị hỏng và dùng một thời gian dài cũng rất là bền tiếp theo thì anh em có thể nhìn thấy là con ờ, máy ờ, nén khí là 300 lít sử dụng hệ thống công suất motor là 3,7 kW và motor là motor của Hitachi của Nhật đấy nổ rất là êm